sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù sa đường qua trường khánh có người bạn qua tù trẻ tu hiu ta lướt về đại tâm thông người bạn khơ me là điều múa lâm thôn xúc sơ bay bọn tâu na bọn tâu na bọn ơi về đây quê hương sóng trăng lũy tre nàng như rợp bông dù đi